Vâng, xin chào anh em. Chào anh em đến với uh, kênh YouTube của công ty điện tử T Casino. Thì đây là một cái video uh, trên tay nhanh, một cái dòng sản phẩm mới về bên T Casino đàm mà nó lại đang bán rất là hot trên thị trường đó chính là những cái dòng kính ờ, áp tròng nhìn xuyên bài thì ờ, với các bộ môn bài lá bịp như là liêng này ba cây này bài cào này ờ, sâm lóc phỏng rồi bài sáu lá đấy anh em sử dụng những cái con kính áp tròng nhìn xuyên bài này thì rất là hiệu quả anh em ạ để sử dụng được các con kính áp tròng nhìn xuyên bài này thì anh em nhớ cho tôi là phải kết hợp với những cái bộ bài kính áp tròng nhé bộ bài kính áp tròng này khi anh em mua những cái bộ kính áp tròng bên T Casino thì uh, chúng tôi sẽ tặng cho anh em một cây với anh những anh em nào đăng ký bài đăng ký kênh nhé anh em đăng ký kênh để nhận được cái khuyến mại này thì uh, thưa anh em đây nói sơ qua cho anh em về ờ, các mẫu mã kính áp tròng nhìn xuyên bài kính hộp gỗ kính hộp uh, inox và kính hộp da cao cấp Đấy. thì nó có ba dòng kính chính này thôi thì anh em uh, uh, yêu thích dòng nào thì cứ uh, Liên hệ trực tiếp với T-Casino qua số điện thoại 0834 66333 để được tư vấn cụ thể hơn nhé. Còn về các bộ bài à, kính áp tròng này, rất là nhiều mẫu, rồng vàng, rồng đỏ, rồng xanh. Nói chung là thị trường có mẫu bài chợ như thế nào thì T-Casino có mẫu bài chợ y như vậy. Nên anh em hoàn toàn yên tâm là không phải lo lắng vấn đề là ở chỗ mình có bài này thì... Uh, uh, T casino không có anh em sợ không thể chơi được thì anh em có thể hoàn toàn yên tâm về vấn đề đấy hoặc là anh em có mẫu bài nào chỉ cần báo cho T casino T casino có thể đặt làm cái mẫu bài đấy cho anh em được đấy đây đấy. cho anh em hoàn toàn yên tâm nhé mở này giới thiệu cho anh em cái len kính cho anh em nào chưa biết thì à, đây là len kính của kính áp tròng nhìn xuyên bài đây là len kính của kính áp tròng xuyên bài nha anh em ừ. khi anh em đeo lên thì không khác thì những cái kính sát tròng ấy anh em biết người ta đeo thế nào rồi đúng không mình cũng có video ngắn hướng dẫn anh em cái cách đeo kính này rồi thì anh em hãy ấn đăng ký kênh để vào xem nhé Đấy. đeo lên thì không khác gì bình thường đâu anh em ạ anh em sẽ nhìn thấy tím tím tí mình sẽ test cho anh em xem khi đeo kính áp tròng lên thì nó sẽ như thế nào này mở cho anh em xem nhé Đây loại cao cấp nhất bên mình đây hộp da hộp da cao cấp đấy anh em nhìn nhé hộp da cao cấp này loại này chỉ ờ, để sản xuất hàng ờ, ờ, nội địa thôi nên mình cũng chỉ nhập được vài con về hàng nội địa Hàn nó mấy cái con này thì mình chỉ nhập về vài con để bán thử cho anh em thôi loại này rất là giá nó rất là cao đấy anh em mà yêu thích thì muốn chơi dòng cao cấp thì có thể liên hệ để mua hộp da còn dòng tầm trung và giá rẻ này thì rất nhiều anh em sử dụng bán rất là chạy anh em ạ Ok mình sẽ trên tay nhanh cho anh em xem kia à, con ví đổi bài à, con uh, kính áp tròng nhìn xuyên bài này nó sẽ như thế nào khi nhìn qua mắt kính đây mình đã tán nhỏ một kia len kính đây, một cái len kính ra ngoài mình đã dán lên một tấm đề can đấy, anh em nhìn này dán một cái len kính lên tấm đề can để mình test cho anh em xem này điện thoại nhé test thử cho anh em xem luôn là khi anh em nhìn qua mắt thì nó sẽ như thế nào đấy cũng như là nhìn qua điện thoại thôi tất nhiên là nhìn qua mắt nó sẽ tốt hơn qua điện thoại này rồi vì cái điện thoại này là mình đã dán một tấm đề can mờ lên ngoài ra thì uh, mắt của camera điện thoại thì chắc chắn là không thể tốt bằng mắt con người được rồi đấy. test qua cho anh em xem Đấy. mà phần uh, camera đây này Đấy, anh em khi nhìn đấy khi nhìn qua mắt của mình nó sẽ cũng tím tím như thế này này còn đây là một bộ bài kính áp tròng nhé mình sẽ lấy một bộ bài kính áp tròng ra đây bộ bài kính áp tròng cho anh em nhìn này các ký hiệu nó sẽ như thế nào thì anh em nhìn vài lần anh em sẽ quen anh em thấy ký hiệu mờ mờ đấy không qua camera thì hơi khó nhìn nhỉ Đấy, anh em nhìn thấy chưa anh em nhìn thấy trên sống lưng nó có một cái ký hiệu mờ mờ thì uh, qua mắt mình thì mình nhìn thấy đây là con ba đấy đây là con ba cho anh em xem này là ba này đấy thấy chưa anh em thấy chưa chuẩn là ba không ạ um, qua cái này qua camera hai camera này thì nó hơi khó nhìn đi Đấy, qua một máy quay này trong một à, điện thoại thì nó hơi khó nhìn đi nhưng mà chắc là anh em cũng có vẫn có thể nhìn được đây là lá ba đúng không ạ đó lấy nét lên cho anh em Lá ba ok nhé thử một cái lá khác cho anh em xem đây lại một lá ba nữa này Đấy, lại một lá ba cho anh em thử một lá bài khác này đây là lá gì đó anh em biết đây là lá 8 này anh em có thể nhìn thấy không vẫn nhìn thấy bình thường được đúng không ạ khi anh em đeo ngoài mắt nó sẽ rõ ràng hơn là trên camera này Đấy, đây là lá 8 Đấy, rất là chuẩn luôn anh em ạ 8 này Đấy đánh như thế thì không khác gì anh em đang đánh bài ngửa lá này lá 7 này nhìn sơ qua phát là biết lá 7 luôn Đấy, ký hiệu lá 7 Đấy. còn đây mình sẽ à, lấy tiếp cho anh em xem nhé đây là bài này bộ bài này Đấy. lấy xanh chín này không anh em lại bảo mình lật đây lá chín nhá đấy anh em thấy chưa là chín này à là 6 xin lỗi nhìn mình lại nhìn ngược lá này là 6 nhé anh em nhìn này đây là là 6 Đấy. anh em thấy chữ ký hiệu chữ K chưa ạ nhìn rất rõ K nhìn rất rõ đây là 7 đúng không ạ Đấy, anh em nhìn 7 tiếp tục lên đây là anh em nhìn được không hai là bốn này anh em nhìn này hai là bốn thế nên là bài điểm người ta như thế nào mình hoàn toàn có thể à, nhìn được Đấy, rút bài xanh chín Đấy. cho anh em nhìn này đây là lá gì anh em có thể nhìn ra được không ạ anh em nhìn được lá của nó không ạ đây là lá quy nhá Đấy, anh em nhìn này nhìn chữ quy này anh em nhìn này sẽ nó sẽ quen tròn xong rồi nó sẽ có một cái gạch ở đây góc này đấy, anh em nhìn chú ý kỹ thì sẽ thấy thì đấy đây là test nhanh cho anh em xem thì à, anh em muốn chi tiết cụ thể hơn thì hãy lên cơ sở mình để thử nhé anh em muốn thử hàng thì lên cơ sở thử còn à, ở xa thì anh em vui lòng nhận hàng cho mình còn có vấn đề gì thì bên mình hoàn toàn có thể đổi trả bảo hành trong vòng 6 tháng đấy bảo hành 6 tháng cho anh em tặng một cây bài này khi anh em mua kính này sẽ tặng một cây bài kính áp tròng nên anh em hoàn toàn yên tâm nó để chơi thoải mái thì uh, anh em hãy điện cho anh em muốn mua hàng thì cứ điện hãy cho trực tiếp cho mình theo số hotline này 0834 633 để uh, được tư vấn nha Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào anh em.